cảm ơn cuộc đời cho chúng mình bên nhau tim mình càng đập sâu sẽ mãi luôn bên lâu em như là mây bay trong nắng để cho anh ngắm nhìn không gian yên ắng hạnh phúc đó yên bình và luôn tĩnh lặng thêm viết lên bài hát này và anh xin gửi tặng em vợ là một đóa hoa hồng vợ là sự tự hà đông vợ là nắng gắt mưa xa vợ là giông tố phong ba vợ là một chút me sáng vợ là hơi ấm bàn tay vợ là ai mây bay làm lòng anh ngất ngây vợ là bác sĩ trong ta vợ là nụ là hoa là một khúc dân ca la la la la la vợ là cả những vật thơ vợ là cả những giấc mơ vợ ơi vợ gì bằng khi chúng ta ta bên bên bên nhau cùng hạnh phúc trọn đời mãi yêu yêu em em em em trong bao nhiêu lời ca dù năm tháng qua luôn mong sao mày có gió đưa anh đến nơi xa vợ là một chút men say vợ là hơi ấm bàn tay vợ là áng mây bay làm lòng anh ngất ngây vợ là bác sĩ chăm ba vợ là nụ là hoa là một khu dân ca la la la la la la vợ là cả những vần thơ vợ là cả những giấc mơ vợ ơi vợ ơi vợ ơi anh yêu vợ suốt đời là hạnh phúc khi có em trong đời thật là vui khi thấy em luôn lên cười. chẳng có gì bằng đau khi chúng ta bên nhau cùng say hạnh phúc trọn đời